à, chào các bác nhé à, ờ, làm video nhanh một chút hướng dẫn các bác cái cách mở cách gập cái nào này nhá không một số các bác mua về hàng về rồi đem lên rừng mở ra chơi xong bắt đầu lại cho lên lưng vác về không gập được đây thì hướng dẫn cho các bác cái cách gập chi tiết nó rất đơn giản thôi nha các bác xem kỹ nhá thế còn cái nào như nào tôi đã giới thiệu kỹ rồi giờ tôi chỉ hướng dẫn các bác cách gập thôi cách gập cách bung thôi đây các bác mở ra này các bác thả ra này các bác uh, thả nhẹ tay thôi thả nhẹ nhàng thôi này là thép căng đấy thì khi đi săn đấy các bác thả nhẹ ấy là nó không phát ra âm thanh con mồi nó không sợ nhá các bác thả ra này các bác kéo các bác kéo khóa cửa sổ ra trước đi tại vì khi mình dỡ ra ấy thì cái không khí nó sẽ lùa vào nó làm cho cái nào nó tròn là nó tròn nhá các bác kéo ra như đấy con vũ này đấy là thành ờ, bung thành cái nào tròn nhá đây, đây. Rồi đấy là cái cách mở các bác làm sao mở thật nhẹ nhàng thôi à, tại vì của bèn tại người cái khung này này khung thép nó bung ra thì nhiều khi bung mạnh quá nó sẽ dạn nứt cái đường may này nhé thế này các bác là cái nào cái cách cái cách nó làm đây này bác nhìn lên à, ờ, các bác xem luôn đó là cái khung thép bẹt khung thép bẹt rất là dai có độ xoắn được nhé độ xoắn được nó vòng tròn một từ đây này đây là hai đồng hai đầu nhá còn cái đường lên trên này đường suốt thì hai đầu này nó gặp nhau bằng một miếng tôn này này miếng tôn này nó gặp nó bọc lại để nó nối hai đầu này vào với nhau đây miếng tôn nằm ở chỗ này thì tại vị trí này ấy, là cái vị trí người ta cài vào nó có cái dây miếng dán này này để bảo vệ nó lấp nó lại thì nó chưa dính chặt thì các về các bác ờ, ấn chặt nó lại nhá bằng miết chặt lại đấy ấn chặt nó lại nhá đây chiều nào cũng vậy bốn chiều nào nào giống nhau như thế nhá bốn chiều nào nào giống nhau như vậy là cái ờ, cách làm cái nào là như vậy thế rồi đây các bác nắm được rồi là màu như thế này có ba cửa sổ cửa chính có hai khóa cao 1 mét rộng 1 mét đấy các tôi nói sơ lại thôi bây giờ tôi hướng dẫn các bác cái cách gấp lại là các bác ờ, đả cái nào như này tôi ấn bẹt xuống đấy ấn bẹt xuống thì nó thành hình chữ V các bác khép nó vào nó thành hình mỏng như này những cái ờ, vải thừa này các bạn ấn nó xuống đây cho nó gọn gàng này ấn xuống và phía trên này nữa vậy các bạn đặt ngược lên ấn gọn gàng xuống nha ấn gọn xuống rồi bây giờ là cái cách gập nhá cách cuốn nhá à, các bác ờ, làm một quen rồi ấy thì các bác chỉ việc để cái đằng nhỏ xuống dưới đằng to lên trên bác hơi tầm ờ, hai bên này này hai bên này các bác xoắn vào một cái đây là thành em lại quay gần đây cho anh em nhìn được nhá đây anh em làm quen rồi ấy thì việc cầm hai tay này hai bên này xoắn tròn lại ấn còn lại như là xuống nhá là sẽ thành đây thế còn các bác nào mà chưa quen đấy thì tôi chỉ từ từ các bác xác định là hai bên này đây là điểm giữa đây là điểm bên trái đây là điểm bên phải các bác cầm ra cân hai bên một chân các bác ấn vào cái dưới xong bác vít cho nó cong xuống như này thôi các bác nhìn nhá vít cong như này nhá đây là cái bước đầu tiên này vít cong như này bước thứ hai bên tay phải này nhá các bác kéo xuống ấn như này đây tay trái đây vẫn giữ đây tay phải ấn như này rồi lúc này và tay này lên bắt gì cái này xuống để thành một cái vòng tròn và đợi cái vòng này vào có kép vào lại đây nó cũng là thành ờ, cũng là thành đây, các bác làm ờ, từ từ rồi quen tay rồi các bác cuốn tròn một cái là được đây tôi làm lại cho các bác xem này các bác xem kỹ giúp tôi nhá xem kỹ giúp tôi để biết cách làm nhá đây. À, tay phải quấn xuống trước đây tay trái đè xuống cái vòng này bác ấn xuống đây nó thành ba vòng tròn đã hoàn thiện rồi xin chào chúc các bác thao tác thành công nhé và các bác mua hàng thì mua đồng alo trực tiếp đến số điện thoại của shop xin cảm ơn